lúc nào chơi thì bật lên không chơi thì mình tắt đi và với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này các bác chỉ cần luồn hột được vào cho người ta đánh thôi mình đứng ngoài cầm máy báo dung là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và mỗi cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt nó sẽ có một cái nhịp dung khác nhau mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau để cho các bác dễ phân biệt và có mặt 3 mặt 4 là không dung ở đây có nhất nhị ngũ lục nhất nhị thì mình đánh gì ạ nhất nhị thì mình đánh xỉu ngũ lục thì mình đánh tài đúng không các bác với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ giúp cho các bác khi đi chơi tại các sòng sới đi đánh tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu các bác luôn luôn giành chiến thắng và tất nhiên là với tài xỉu thì chén phản là điều bình thường mình không để tránh được những cái chén phản rồi vậy nên là không phải là do máy báo mà là do cái thế hột tài xỉu thì mình phải chịu trước về phần tang tích của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này em bao cho các bác về phần tan tích bên ngoài nam châm nước muối dọn đèn bây giờ em sẽ thử nam châm cho các bác đây em thử luôn cả nắp chén nữa này. nam châm không hít luôn đó Rồi em sẽ thử cả ba hột này hột trong đó đây nha một trong chưa này hột trong vắt luôn đó được chưa cả ba hột đều trong đó nha. và về phần nước muối thì em à, xin được khất bởi vì thời lượng video thì nó cũng có hạn vậy nên là các bác khi mua hàng các bác cứ yên tâm muốn test đầy đủ tan tích em cũng sẽ test đầy đủ tan tích cho các bác và sau đây thì em xin phép được lắp một vài chén để thấy được cái độ để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi hột tài xỉu và dung bốn mặt này nó mang lại cho các bác là như thế nào với cái máy ba dung này thì em à, xin phép cầm ở tay bởi vì nó dung rất là nhẹ nên có để ở đây các bác cũng không cảm nhận được nhịp dung của nó máy báo hai ngắn hai ngắn ở đây là có gì các bác hai ngắn ở đây là có nhị đúng không ạ em đánh nhị xỉu nhá anh nhá đó có nhị nhị xỉu chuẩn không ạ máy rung ba ngắn ba ngắn ở đây là có mặt ngũ ngũ ở đây thì mình, mình tài các bác nhá đó có ngũ và ra tài máy không dung không dung ở đây là sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 đối với cái chén không dung này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh còn nếu không thì các bác để cho chắc chắn thì các bác cứ bỏ qua em vẫn lật lên để xem có 3 hay 4 không này đó vẫn có 4 có 4 nhưng không nhưng mà là tài đúng không ạ máy dung hai ngắn tiếp hai ngắn tiếp ở đây mình lại đánh xỉu các bác nhá